Música cùng anh em thành an bởi vì em là người duy nhất anh sẽ không yêu được ai thế hạnh phúc tồn tại đâu đó anh sẽ nguyện hy sinh vì em nỗi đau giận mà anh từng có anh sẽ vượt qua trong em chỉ cần lòng biết em đừng vững thì anh sẽ nắm tay thật chặt để xoa tay đi những buồn những con tim em anh khóa chặt hãy cố giữ vững em nhé tình yêu tồn tại trong em xin đừng vượt quên nơi này vì luôn có anh chờ em em sẽ chờ và sẽ đợi trong khi ngày nào chỉ có như vậy hiện đại trong khi lệ đảo chỉ muốn chưa về Đây công ty luôn sẽ chứng minh rằng là em luôn chỉ như mọi ngày Mà em đã viết cho mình lại bài hát em đã gửi về nơi phương Là tình yêu ta sẽ mãi hạnh phúc chứ không mãi mãi phải cách xa Nó cũng đơn giản là vậy, sao anh tìm mãi không thấy Tình yêu mãi mãi nơi đây, hạnh phúc về lâu dựng xây Bây giờ đã tan thành mây, mây khói bay xa rồi Chờ ơi tại sao lại đã cướp mất đi người cô gái tôi yêu bấy lâu nay Tại sao lại số tôi ngã, và đã cướp mất em đi Số phận hiện cả đã đã từng yêu như ngày xưa mà chờ đợi một người con gái anh xài đôi tay nắm hạt mưa anh vẫn giữ một lời thề anh sẽ làm trọn được bổn phận của người con trai chờ đợi không có gì vân vân tình yêu ngày xưa vẫn còn đó nhưng giờ người đã ra quốc rồi bóng tối đêm thấy trong căn phòng chỉ còn mình tôi thôi nhưng tôi sẽ chờ người quay về người trước đó tôi gọi là chị ok điều đó